Ok mọi người ơi, thì hôm nay nè Mình đã cùng với Hero Team của mình vào đây Và quay thêm một clip Minecraft mới cho các bạn xem rồi đây Yeah ok bạn ơi, thì hôm nay bạn đang thấy nè là có mình là một rồi đúng không? Sammy là hai nè, Kairon là ba nè, Simmy là 4 nè, Mr. Dịch là 5 nè, Timmy là 6 và Camui nữa là 7, có nghĩa là bây giờ hiện tại chúng ta còn thiếu mấy người nữa mọi mọi người ơi, bọn mình còn thiếu mấy người nữa ta? Một, hai người. Chúng ta hai người nữa không thiếu một người thiếu một, một người, người nữa thôi. tại vì là em đếm trong đây là là có được gọi là 7 người rồi à nè còn thiếu có một người nữa à. thôi để, để xem còn thiếu ai ta để coi coi À, nhớ rồi bạn ơi Thiếu anh Siro Trời ơi bạn ơi Hôm nay anh Siro lười quá Mình kêu anh anh Rô vào đây quay video cùng với mình Mà anh Rô không chịu quay các bạn ơi Cho nên là hôm nay là thiếu anh Siro nha Hơi tiếc xíu Rồi xém nữa còn anh, thêm anh Siro đó thôi là đủ nguyên hero đủ tim rồi Vậy mà thiếu anh Siro buồn ghê á Kỳ này là phải gọi là à, Phải kêu dịch gọi là phạt anh Siro mới được Ai, Trời ơi lười ơi là lười Không chịu vào đây quay video cho mấy bạn fan xem Thôi không nói nhiều nữa Thì hôm nay nè mình có mời hero team vào trong đây Để gọi là chơi Backward cùng với mình mọi người ơi À khoai hang mọi người đợi em xíu nha Ok Ok anh em ơi, bây giờ mình phải tắt mic nè các bạn ơi. Hiện tại là mình đang mình đang tắt mic rồi cho nên là không có ai nghe mình nói gì đâu các bạn ơi. Mà các bạn biết biết tại sao mình lại tắt mic không? <laughs> thì mấy bạn đọc tiêu đời thì chắc mấy bạn cũng biết rằng là video hôm nay không phải là một cái video chơi Bedwars bình thường rồi đúng không? <laughs> hôm nay mình lại tiếp tục John Hero Team mấy bạn ơi. Đó, mình lại tiếp tục John Hero Team nha. Ồ cái gì vậy? he hè độ tim đang đang quẩy các bạn ơi trời nhìn kìa nhìn kìa hỏi không quẩy kìa trời ơi trời quẩy quẩy quẩy quẩy kìa lắc lư lắc lư trời trời trời trời ơi quẩy trời trời ơi quẩy viên hay kiểu bạn ơi <laughs> thì hôm nay nè các bạn ơi mình sẽ chon hero team nha các bạn và mấy bạn biết chon bằng cách nào không chon bằng cách nào thì một tí nữa vào video các bạn sẽ biết nha và mình nói trước nha đây là một cái video chon để cho vui thôi cho nên á những bạn nào mà là fan của hero team á mà thấy mình chon hero team á mà còn gọi là vào chửi mình hay gì á thì mình cũng bó tay luôn nha bởi vì bởi vì mọi người trong team chon nhau chỉ để vui thôi mà còn còn vô chửi mình nữa thì thôi mình cũng không biết nói gì luôn kệ bạn ấy mấy bạn đó trẻ trâu thì kệ bạn đó đi ha còn chúng ta thì chúng ta chon cho vui thì chúng ta vẫn cứ chon thôi đúng không các bạn ok rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào bed world và thực hiện màn chon thế nào anh em ơi let's go let's go à ok để mình bật mic lên nè à alo mọi người ơi Trời đó ơi nãy chịu Phong tắt mic luôn trời Kỳ Ơi bây giờ nè à. bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta chơi Battle với nhau nha Hôm nay em rủ mọi người vô chơi, chơi Battle chung với em đó Rồi ok bây giờ vào phòng Battle nha để em xem coi à, Chúng ta vào phòng số mấy bây giờ ta à, Team mình là có 8 người số đúng 8. không Chúng ta sẽ chọn phòng số 8 đi Ok phòng số 8 nè Rồi ok vô nào mấy bạn ơi Vô thôi vô thôi Trời ơi, lâu lắm rồi Hero Team chúng ta mới chơi game cùng với nhau quá nha À khoan mấy bạn ơi, trước khi vào trong đây thì mình sẽ khoe cho các bạn xem nè Đây, mấy bạn thấy trên đầu mình có gì không? <laughs> Xin giới thiệu các bạn Đây chính là một cái bức tượng của Phong Cận TV đó, đang nằm trên đầu mình nè <laughs> Nhìn khá là dễ thương luôn đúng không? À, mình cực kỳ thích cái con này luôn nha Bởi vì nhìn nhìn nhìn thấy nó bị bị mắc lòi giống y, y hệt mình, y hệt như hai anh em sinh đôi luôn các bạn ơi <laughs> Ok, rồi, à khoan đã, bây giờ mình phải tắt mic đã rồi ok mình đã tắt mic rồi Rồi ok để mình vào đây mình lượm một ít sắt và một ít vàng nào Ok lượm nào lượm nào À mà khoan đã hình như từ nãy giờ mình chưa nói với bạn biết rằng là chúng ta sẽ cho gì nào đúng không Thì hôm nay nè chúng ta sẽ cùng nhau xây một cái hồ cá ăn thịt người để cho các thành viên trong Hero Team nha à, Nghe hấp dẫn chưa Mà cái hồ cá ăn thịt người có nghĩa là sao Mấy bạn có biết cái con bọ mà trong Bad World đây mình sẽ cho bạn xem nè Đâu ta con bọ đâu ta à, Đây con bọ này đây Mình sẽ đặt cái cho bạn coi nè Đây Nè mấy bạn thấy con bọ này không Xin giới thiệu các bạn Đây chính là một con bọ có thể cắn được người nha Ủa chạy nhanh quá vậy chạy nhanh ngay Để tao coi Chạy nhanh vậy Đấy bạn coi nè Đây con này nó có thể cắn được người nha Và bây giờ mình sẽ cho các thành viên của Hero Team bằng cách là mình sẽ xây một cái hồ ở giữa cái giường của mình Sau đó mình thả mấy con bọ này xuống dưới đó Mình sẽ thả thật là nhiều mấy con bọ này luôn Ok rồi nó sắp biến mất rồi nè rồi biến mất luôn rồi mình sẽ thả thật là nhiều xuống cái hồ ở ngay cái giường của mình và khi mà ai vào trong cái giường của mình mà đập giường á thì ngay lập tức người đó sẽ bị mấy con bọ này cắn chết <laughs> một cái bẫy thật là hoàn hảo hoàn hảo quá đi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua gọi là xây nha ok ok uhm, mình nghĩ rằng là không những là bỏ mấy con bọ không đâu mình sẽ bỏ thêm mấy con người sắt vô nữa cho nó cắn người ta chơi à ok mình sẽ đứng đây mình thu thập vàng sắt nè Quên nữa, mình còn một cái này mình quên nói với mọi người nữa Đó chính là sắp tới là Hero MC bọn mình sẽ có một cái giải chơi đấu Best World cùng với nhau Cho nên là mọi người hãy nhớ gọi là tham gia cái giải này để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ hero mc net nha mọi người Ok, rồi rồi mình cũng đã lụm được các há rồi các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ mua thật là nhiều len nè Ok Mình sẽ qua bên gọi là chỗ lấy ngọc lục bảo nè Để mình lấy ngọc lục bảo mình đem về Mình lắp thật là nhiều gọi là hắt điện thạch vô cái giường của mình Để không ai phá được giường của mình luôn nha Ok ok Ui Bên kia có ai kìa bạn ơi Team màu xám hả Để mình xem coi Team màu xám là ca mui các bạn ơi Ồ ca mui ở kế bên nhà mình hấp dẫn nha hấp dẫn nha rồi để mình gọi là tìm cách mình qua bên chỗ nhà ca mui mình gọi là xử ca mui luôn <laughs> ok one hour later rồi bây giờ mình sẽ mua cho mình à, cái gì bây giờ ta à quên hắc điện thạch đó trời hồi nãy mình tính mua hắc điện thạch mình quên ok đặt thật là nhiều hắc điện thạch ra đây đó mình sẽ bọc cái giường mình lại bằng hắc điện thạch luôn không ai có thể đập được giường của mình cả chưa gì mà mình đã có được hắc điện thạch bọc giường rồi mình thật là bờ rồ quá đi <laughs> ok rồi Ừ, bây giờ là hiện tại trong team này là hiện tại trong phòng bây giờ trừ mình ra là có đến tận 6 người lận đúng không cho nên là mình phải tiêu diệt một vài người trước đã ok rồi để mình mua kiếm sắt nè mua thêm TNT nè rồi mua thêm len nè đó ok rồi bây giờ mình sẽ qua bên nhà của một người nào đó mình tiêu diệt người ta trước rồi mình sẽ gọi là à, cho những những những cái người kia sau nha ok ca mui là gần nhà mình nhất nè mình sẽ tranh thủ thời gian ca mui đi đâu đó không để ý mình sẽ giết ca mui ơi timmy kìa timmy kìa tim màu cam các bạn ơi ui quýnh nhau rồi kìa quýnh nhau kìa ờ để mình lại mình xem coi ui quýnh nhau quýnh nhau quýnh nhau ui ui ca mui kìa ca mui kìa ca mui lại đây chết đi dạ, dạ, dạ. dạ. ca mui ca, ca mui nè ok chết ca mui rồi <laughs> ui timmy kìa timmy kìa nấp nấp nấp nấp mình sẽ nấp để mình qua nhà timmy nha các bạn ok nấp nấp nấp nấp timmy đang chuẩn bị qua đây lấy emerald các bạn ơi để xem coi Timmy đầu ta, Timmy đầu ta, Tim một cam đúng không? Ui, Timmy, Timmy chạy về nhà rồi. Ok ok, để mình sẽ giả bộ mình đi ra đằng sau nhà để cho Timmy không biết. Ok ok, ra đằng sau nè. Rồi đặt đặt đặt TNT vô rồi chạy. Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy. Ui, nổ rồi, nổ rồi. Ui Timmy chạy đến đây rồi. Nhảy xuống. Đập dương. Ok, chạy. Ai, rồi xong chết queo luôn bạn ơi. <laughs> <laughs> nhưng không sao mình đã đập được giường rồi <laughs> rồi ok ok bây giờ chỉ cần giết timmy nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành rồi giết được một người rồi nha ok rồi mình nghĩ rằng là mình sẽ sáu người phải không thì mình nghĩ mình sẽ giết ba người mình chừa lại ba người Ê, ai ai ai ai kìa ai kìa tim màu đen là ai vậy ố <laughs> lấy đồ thôi à simmy các bạn ơi tim tim màu đen là simmy các bạn ơi thôi cài cài đi simmy thì mình để để mình cho simmy cho nó vui các bạn ơi chứ simmy không nên giết sớm đâu ok Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ qua Ôi Timmy kìa, Timmy kìa, Timmy kìa Ui, hello Timmy Hello, hello Hello, lại đây nào yeah. Hãy xem chùm BBB đây Ôi, ôi, ôi. ai trời ôi, đặt người sắt ra kìa bạn ơi à, Chạy đâu cho hết Chạy đâu, đứng rồi, không được chạy Yeah yeah yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Trời yeah, giết được Timmy nữa bạn ơi Mình thật là mạnh mẽ quá đi Trời ok rồi Rồi, Vậy là giết được một người nè Bây giờ là người tiếp theo nữa sẽ là Camui hoặc là Sammy Ok Camui à, đi Ok được Camui đi Mình nghĩ rằng Camui dễ giết hơn Bởi vì Camui là là nước Cho nên là mình sẽ dễ gọi là giết hơn các bạn ơi qua nhà Camui nào qua nhà Camui nào xin lỗi xin lỗi giỡn mà giỡn mà ê chị Camui bình tĩnh em về liền em về liền em em ờ, ở đây đâu em về liền yên tâm yên tâm ngoan mà ngoan mà em em ngoan lắm em ngoan lắm có gì đâu có gì đâu có gì đâu cảm ơn ơi em trên này nè leo đây quýnh em nè leo đây à, à thế à. ui, ui, gì ở quăng gì vậy quăng gì vậy à, à. à, à cầm cầm cầm tránh ừ, hả tránh nè ok rồi ca ui té rồi <laughs> thả giường nè rồi giết thêm ca ui nữa là xong luôn các bạn ơi rồi ok người tiếp theo bị tiêu diệt đó chính là ca ui rồi bây giờ còn ai nữa ta um, Kairon hả? Thôi Kairon mình để dành lại để mình cho đi các bạn ơi Kairon cho vui hơn đó à, Bây giờ người tiếp theo sẽ là Ừ anh Mr. Dịch Đúng rồi Ôi anh Mr. Dịch dạo này gọi là chơi game cùng với mình Luôn luôn ăn hiếp mình các bạn ơi Cho nên là mình sẽ phải gọi là à, Sẵn trong cái dịp này mình là người bbb giỏi Mình sẽ giết dịch nha Ok Ok các bạn ơi, thì bây giờ hiện tại là mình Tại đây, Simmy, Simmy hả? Simmy nè, té đi Ok rồi, <laughs> Simmy té bạn ơi Vừa đi ngang qua gặp Simmy luôn bạn ơi <laughs> Ok rồi Ok bạn ơi, mình đã tiêu diệt xong hai người rồi Đó chính là Camui nè và Timmy Bây giờ là người tiếp theo sẽ là anh Mr. Dịch nha bạn Đâu rồi, anh Dịch đâu rồi Hình như là anh Dịch đi đâu rồi Ơ, tại sao Kairon lại ở bên nhà của anh Dịch thế kia Ok, ok, rồi, rồi xong, rồi xong Kairon chết rồi Ơ, Team Up à Trời ơi hai người này chơi team up anh em ơi toan rồi toan rồi gặp chơi team up rồi trời ơi hai người này chơi ăn gian rồi không được không được nhưng mà không sao team up thì cho team up luôn phong dẫn chiến thắng cho mà coi để xem đây quay cái đó phong cận hả kìa dạ đưa tiền đây đưa tiền đây đưa tiền hả ok bây giờ bạn team up chung với anh dịch đúng không đúng rồi mình cho bạn viên kim cương rồi bạn về nhà bạn đi nhanh lên ờ, cái, um, uh, cho thêm cái gì thêm gì hả giờ có thêm gì ta à, à, vậy gì, gì, cầm chết TNT là sao hả hả đâu gì đâu đâu gì đâu đâu, đâu, đâu có gì đâu có gì đâu rồi rơi xuống dưới đi bay đặt ui ui anh dịch tấn công mình các bạn ơi trời ơi à anh dịch coi bộ gọi là hơi bị hùng hổ nha hay tùy kỳ này khó kỳ này khó khó ăn anh dịch rồi ok từ bây giờ qua nhà anh dịch nè đặt lóc cao lên lắp cao lên ok nhảy quá hình như anh dịch không thấy mình nữa bạn ơi anh dịch anh, anh, anh dịch không thấy mình ok đặt bà lắp qua đây mình sẽ đặt lắp chậm chậm qua đây nha hy vọng là anh dịch không thấy mình rồi ok uống thuốc tàng hình vô <laughs> uống thuốc tàng hình vô ok tàng hình rồi à, đặt tiên tiên dạ, ok đặt thật nhiều vào chạy mình đã uống thuốc tàng hình rồi không ai biết mình đâu nổ nè ok ổng vẫn không biết vậy bạn ơi trời ổng lắp bằng hát điện thạch <laughs> ô chết chết chết chết chết Ê, mình mình phải mua ngay cúp kim cương mới được tranh thủ lúc ổng không thấy mình ờ, ờ, ờ, mua mua mua mua mua ok rồi có cúp kim cương rồi có cúp kim cương rồi ok ok hỏi bạn ơi anh dịch vẫn còn đang gọi là không biết mình đang bên nhà <laughs> ổng vẫn còn đang tấn công team khác bạn ơi ok đập đập đập đập đập đập đập đập đập, đập. nhanh lên nhanh lên à, cố lên cố lên cố lên bụp nè mất giường hello dịch chết đi à, chưa té hả té luôn đi <laughs> ok bạn ơi vậy là mình đã giết được ba người gọi là mạnh nhất team rồi đó chính là anh dịch nè camui nè với lại à, timmy nè ba người này là ba người biết chơi pvp nha còn lại kairon nè với lại là sammy và simmy ba người này gọi là sao ta khá là nước mấy bạn ơi trong cái trò gọi là pvp cho nên là chúng ta sẽ cho được nha ok ok rồi à kairon thì mình không biết có nước hay không nhưng mà cho kairon thì sẽ rất là vui luôn tại vì kairon à, rất rất bị bị cho rất là vui các bạn ơi ok rồi để qua bên giường của Sammy coi coi Ui Sammy xây nguyên cái hình trái tim luôn bạn ơi <laughs> Sammy xây nguyên cái hình trái, trái tim luôn kìa Trời ơi chắc là dành cho mình đó Ok nhưng mà thôi Rất tiếc đây là một trò bet của không phải là trò builder các bạn ơi À đập giường luôn Chắc Sammy không biết đâu Sammy nước quá mà Sam ơi Giường bị bể Giường bị bể mà từ nãy giờ vẫn không biết gì hả Ôi ôi ôi ủa đâu đâu tính lắm gì gì gì gì té đi ok đập giường nè rồi ok rồi ok các bạn ơi Bây giờ mình đã tiêu diệt xong gọi là gần như hoàn toàn luôn rồi nè Bây giờ là chỉ còn có một mình mình là có giường thôi Cho nên là tất nhiên là Kairon với lại Simmy sẽ qua đây để phá giường của mình Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau xây cái bẫy thế nào anh em ơi Bẫy cá ăn thịt người nha Mình gọi là cá ăn ăn thịt người thôi Chứ thật ra nó là con con bọ với lại là người sắt Ok rồi rồi mình sẽ gom đồ nè Bây giờ mình sẽ lấy hết tất cả những tài sản từ nãy giờ mình dành dụm ra Lấy hết ra luôn Ok Lấy hết lấy hết ra à, Có cái gì để dùng không ta để mình xem coi Ok mình sẽ mua thật là nhiều trứng của mấy con này nè Rồi xong mua thêm trứng của con người sắt nữa Ok Rồi Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái hồ ở giữa đây nha các bạn Xây cái hồ này nha Mình sẽ xây cao nó lên như thế này Đó chúng ta sẽ xây thành hình tròn như thế này nè để cho người ta không không nhảy ra ngoài được nha mình sẽ xây thật là cao luôn để không cho ai nhảy ra ngoài được hết ok xây như thế này Ok các bạn ơi, thì mình đã xây cao lắm rồi nè Cao cỡ này thì không ai có thể nhảy ra ngoài được luôn rồi đó <laughs> Ok ok Rồi bây giờ mình sẽ đập cái này ra Đập chỗ này ra nè Đập ra để làm một cái lối cho người ta nhảy vào nha mình bảo đảm với các bạn luôn á là Kyron với simi mà không thấy mình ở nhà thế nào cũng chạy qua nhà mình sau đó nhảy vô trong trong cái này để đập giường mình mà một khi đã nhảy vào thì tất nhiên sẽ sập bẫy <laughs> ok ok rồi sẽ xây cái xây một cái cái đường thật là to cho mấy người này người ta leo lên nè mình cá chắc là simi với Kyron sẽ qua đây luôn ok rồi à rồi bây giờ mình sẽ bỏ uh, à, golem nè đó rồi sau đó là bỏ thêm mấy con bọ vào nữa ấy phú thôi hai con rồi ok bỏ vô nữa nè đó, bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ bỏ vô rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ leo nóc nhà để chờ chờ đón gọi là simmy với cây ron qua đây nha các bạn ok mình sẽ leo nóc nhà mình đứng đây mình đợi nha rồi ok đứng đây đợi thế nào anh em ơi let's go 2000 years later Ôi kìa kìa mấy bạn ơi mình thấy siêu mỹ cây rồi kìa Mày làm gì <laughs> Rồi xin lỗi phá quả quả nhanh lên cái đi phá nhanh Qua qua qua qua qua phá Qua đây đi qua đây đi ống rồi qua đây đi qua đây đi Trời ơi cái nhà của bắp mà mình đặt trời mình đặt xây như lâu đài vậy Trời ơi Ôi ôi ôi Rồi xong simi ra xuống dưới rồi ai à mày ai à con con lông mày mày đeo anh mày à <laughs> ui ui cái đó sắp chết rồi cái đó sắp chết <laughs> cái đó sắp chết này ok mình sẽ thuốc mình thả bỏ vô thả bỏ vô thả bỏ vô bỏ nè cài rồi bỏ đó trời ơi cắn đi cắn đi à. thả bỏ vô cắn đi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi <laughs> rồi ui ui cái đó nhảy lên đây rồi cài cài nào ok <laughs> Mình giết được cây các bạn ơi <laughs> Wow trời Đúng lúc mất giường luôn Mày quá Win win <laughs> Ok bạn ơi Thì vừa rồi mình đã cho được thành công các thành viên của Hero Team rồi các bạn ơi Đó thì mình đã cho được gọi là Mình đã tiêu diệt được mọi người nè Sau đó mình đã xây được một cái hồ gọi là gì ta Hồ bọ ăn thịt người Côn trùng ăn ăn thịt người đó bạn ơi Đó thì cái hồ này á đã gọi là giết được Kairon đó Mấy con bọ đã đã giết được Kairon Và sau đó là mấy con Golem nó đã đẩy Simmy rơi xuống dưới vực Và chết queo luôn <laughs> Đó Nói chung là mình cũng đã cho được thành công rồi Thì các bạn thấy cái video này hay không nào Nếu mấy bạn nào thấy video này hay thì Đừng quên là hãy để